Chúng con kính chào sư phụ. À, à, mời cả đây. Ở đây, ngồi đây này. Ừ. ừ. ừ. Chúng con là một Phật tử trẻ của Đạo Sáu Bất ạ. Ừ. Chúng con muốn nhân duyên sư phụ, ờ, thầy sư phụ Thắng Hoa. Con vâng gọi để gửi lời chia sâu sắc đến sư phụ đã dạy dắt chúng con ạ. À, à. Đã dạy dỗ chúng con ờ, cái Phật Pháp. Rồi, ông công nhận thân của lá ba này năm Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Và con kính bạch Sư Phụ Hôm nay ngày à, nhà giáo Việt Nam là ngày 20 tháng 11 ạ Nhóm Phật tử trẻ chúng con là tại đạo tràng truyền bảo vệ ừ. Thì chúng con à, muốn hướng để sự người riêng đến Sư Phụ ừ. Đã à, giảng dạy và chỉ bảo cho chúng con ừ. những bài pháp quý báu để chúng con chuyển được nhiều nhờ những lời dạy của sư phụ mà ừ. chúng con biết đến tâm biết ơn ừ. à, tâm hiếu ừ. và biết giúp đỡ mọi người và tất cả những à, gì lành thiện là chúng con đều học từ sư phụ hết thì em chúng con xin gửi lời chân sâu sắc với sư phụ rồi sư phụ rất hoan hỉ nhá Các con ngồi xuống đi Ngồi xuống rồi trò nói chuyện <laughs> Sư phụ gặp anh hình như là năm năm ngoái nhỉ? Dạ. Năm trước đúng không? các con lên chùa đúng không thì cháu được mấy tuổi rồi kính vâng, mẹ sư phụ là cháu được uh, ờ, 9 tuổi 9 tuổi hơi bé nhỉ dạ. yeah. hơi 9 tuổi hơi bé dạ. ờ, học lớp ba 3 Đức Anh là thì ờ, ở nhà con tu học Phật Pháp thế nào dạ, con kính mẹ sư phụ là con cũng biết nhân duyên con đến Phật Pháp cách đây năm năm uh, ừ. ông con mất xong rồi được uh, chữ năm về không điện cho ừ. con từ lúc đấy giờ là con biết đến Phật pháp con ừ. học nhưng mà lúc đấy là cũng chưa ai dẫn dắt nên con tâm ừ. vẫn còn lười biếng chưa ừ. tinh tấn ừ. thì với tinh tấn được có hai năm nay con không nghịch ngợm con có khuyên mũi thế là con con muốn thuốc ăn bỏ cho tự nhiên cứ mừng con nghịch ngợm à. con không nghịch ngợm con giống nên là cứ bị trẻ ngủ xong cứ à. uống mọi thứ thuốc có khỏi nên là xong là con biết đến thì hai ngày sau con con uống thì tự nghĩa là cái nước trong máy nó không chảy nữa nên là tự khỏi ừ. các con còn trẻ mà mà, mà, mà biết đến Phật pháp là tốt con ạ à, sư phụ nói thế này con này không biết cái gì mình nói nó có thể thiệt thòi này khác mất được cuộc đời hay mất cả cuộc đời con nhớ không thế nhưng mà sư phụ nói là nếu không biết đến Phật pháp là mất nhiều đời còn chứ không một cuộc đời biết Phật pháp là lợi ích sẽ cứu cho chúng ta được vô số vô số đời Và không biết Phật pháp là mất nhiều đời tức là mình sống nó gọi là nó uổng phí mà cái đấy là sự thật thầy sư phụ ờ, khi mà xuất gia tu học Phật pháp thầy sư phụ thấy tướng. nếu mà một người không biết Phật pháp thì rất là uổng phí làm gì thì làm nhưng mà nó thật sự là nó không có những cái lợi ích thiết thực cho cho con người của mình và nó cũng chỉ trong cái luân hồi sinh tử thôi chúng biết Phật pháp là cái sự lợi thật sự lợi một cái thật sự đấy mà đấy sư phụ rất mong các con là tuổi trẻ nhá đã có duyên với Phật pháp bên này rồi lại biết uh, ơn đền ơn cái này nữa thì sư phụ rất là hoan hỉ nhá đến này chúc mừng sư phụ sư phụ cũng à, hoan hỉ là tuổi trẻ trong à, đạo tràng sao các con mà kết duyên được nhiều bạn cùng đi đến Phật pháp nhé con uống nước đi nước uống kẹo uống ăn kẹo lấy kẹo cho bé đi con nhận cho bé thế còn à, con là sao con dạ. thầy thì là lần đầu tiên của con nhỉ dạ vâng. à, con giới thiệu qua với con sao nào dạ, thu ạ ừ. con à, gì thu con dạ con là nguyễn hoài thu nguyễn hoài thu pháp danh tâm nhẫn à thế con quy phạt rồi dạ không vâng ạ con dạ. quy ở đâu dạ con vâng, quy ở chùa mà đây à, chùa mình luôn đây hả vâng. à? tốt quá dạ, con ở dưới nam cây ừ. lý nhà mình luôn ừ. ừ. nên duyên con biết đến chùa là ừ. mẹ con à. mẹ con có gieo duyên cho con thì con cũng chỉ Tức mẹ con là phật tử dạ, chùa dạ, đúng rồi ạ à. mẹ con thì à, tu à. tập tại chùa Văn Lang ừ khi nào mà con rảnh thì con về đây thì con có theo chân mẹ ừ, ừ. cùng các bác ở dưới Nam Khê đi chùa ừ, ừ. còn ừ. ngày đấy thì con cũng chưa quy y tại chùa của mình đâu ạ à. vâng thế có một nhân duyên thật sự là thật sự là đáng nhớ ừ. nói bệnh nói về bệnh tật của con vâng đến bây giờ con vẫn thấy thật sự là xúc động ừ. thật sự là tủi thân ừ. Ừ. cách đây bốn năm sư phụ ạ trước đây bốn năm thì tay chân con cũng bình thường thôi không có gì khác mọi người hết tự dưng không hiểu nhân duyên gì hay là tại do mình ăn uống như nào hồi đấy con chưa biết Phật pháp nhiều thì ừ. con cũng nghĩ giống như người bình thường thôi thì ừ. không hiểu là mình ăn uống cái gì mà à. hai bàn tay của con hai bàn chân của con lỏ hết ra ngứa cả đêm không có ngủ được ừ. không ngủ được thì việc đầu tiên của con đầu tiên nó từ một lốt à một lốt nào nó cái hà cái ờ, mụn nước nó nó nó trong trong đấy ạ à. nó ừ. trong trong ngứa kinh khủng khiếp ừ. cả đêm con không có ngủ được ừ. thế thì con việc đầu tiên của con là con đi bệnh viện đúng rồi vâng con đi bệnh viện chứ con không nghĩ được là Phật tâm linh hay là Phật ừ. pháp thật sự là như thế thế con đi bệnh viện thì đầu tiên bệnh viện Bạch Mai rồi đến viện Gia Liễu ừ. xong càng bôi thì càng loét da à. càng bôi thì càng chảy nước à. <laughs> sau đó thì con không ở trên hà nội nữa con về ừ. nhà mẹ đẻ con ở nam ừ. khê ừ. tại vì những việc mà cá nhân của con tự tay con không có làm được rồi nó làm ví dụ như là gội đầu hay là dạ. giặt quần áo hay là cơm nước Là thế là nó, nó đau không Vừa nó không đau rồi. nhưng mà nó ngứa mà à. càng Sót. càng gãi thì càng loét ừ. sau thì con chuyển về con về tạm dưới Lam Khê thì con đi bệnh viện ừ, thụy điển à. vâng thì các bác sĩ kê thuốc rồi là kê thuốc bôi thuốc uống rất nhiều ừ. cũng không thấy đỡ thế mẹ con cũng có nói chuyện với con là trên chùa ba vàng ừ. có ừ. đang có pháp thật sự là con còn nói với mẹ con là bệnh viện lớn như bạch còn, mai à. còn không khỏi <laughs> thì thì tâm linh thì làm sao mà khỏi ừ. đấy con có nói như thế ừ. con xin con nói thật lòng là như Lúc vậy con chưa tin mà vâng ừ con nói thật lòng là như vậy thế ừ. sau mấy đêm liền cả thức trắng đêm để gãi con con gần như là đánh cược ừ. có nghĩa là cứ lên cứ lên xem okay. thế nào ừ. nếu mà khỏi thì thật là may mắn còn không khỏi thì đấy là là số phận là số phận của con rồi <laughs> ừ. con cũng không biết làm sao ừ. con lúc đấy như là gần như là đang bơi giữa ừ. dòng ừ. bây giờ vớ được cái cọc cái, ừ. cái cành cây nào con cũng phải bám ừ. thế con đến đây thì con cũng không biết được bây giờ hỏi ai bây giờ thế con đi xuống tránh điện tầng 1 thì ừ. vô tình sư ông bảo trực sư ông à, mà làm thầy bảo trực làm mc, làm đấy lúc đấy ừ. con chưa biết tên con chỉ biết là như vậy thôi ừ. thì có một sư ông đi ngang qua thấy con cứ giáo giác tìm người ừ. thì con để mà tìm người thì con không biết tìm ai nhưng mà cái ừ. thâm tâm là không biết xem là có ai để để hỏi thăm hay là như nào ừ. Ừ. thì vô tình sư ông bảo trực đi ngang qua yeah. sư ông mới hỏi là thầy có chuyện gì thì có thể nói với nói với sư ông yeah thế con cũng ngồi xuống và sư ông bảo con là ngồi xuống đây nói thì con cũng chia tay cho chia xem bàn tay ra cho sư ông xem ừ. và sư ông cũng hỏi thăm con là sống sinh sống ở đâu làm nghề gì và ừ. đã tu tập ở chùa ba vàng được nhiều chưa, chưa? Ừ. thì con cũng nói thật là con chỉ đi theo mẹ khi nào mà con rảnh từ Hà Nội về thì con đi theo gần như giống như là khách khách ừ. thập phương ừ. vâng giống như giống như khách thập phương thôi ừ. chứ con chưa có sự tu tập nào một chút nào ở chùa Ba Vàng cả ừ. sư ông ờ, ừ. có cho con một bài pháp thoại con vẫn rất nhớ là ừ. nói về nhân quả ừ. nói về nhân quả tại sao lại như vậy tại sao lại khổ đau tại sao ừ. lại có những nhân duyên bệnh tật như thế này ừ. con vẫn nhớ mãi ừ. con hai hàng nước mắt con rưng rưng con khóc còn sư ừ. ông nhưng là con con rất khổ tâm vâng ừ. và con cảm giác như tủi thân vì bệnh tật của mình Đúng rồi. vâng sau đó thì à, sư ông bảo trực có gọi điện cho cô duyên và cô duyên đi xuống lúc đấy con mới biết đấy là cô duyên ừ. vâng thì à, cô, sư ông có nói với là trong là, ban hương đăng chi khách của chùa ừ. con nói với lại cô duyên là cô hãy giúp à, cô phật tử này lúc đấy con cũng không hiểu khắc là như thế nào đâu ạ ừ. vâng thì con cũng chỉ nghe theo mẹ con nghe theo cô duyên à, ừ. và cô duyên có cho con một tờ giấy ừ. về bạch hương linh ừ. vâng và con đã làm theo lời của cô duyên và ừ. cô duyên đã nhắc đi nhắc lại với con con phải tin nhân quả con ừ. phải tin về nghiệp nghiệp chướng của mình ừ. thì con mới mới có thể chuyển được ừ. về bệnh tật ừ. và con đã nghe lời cô duyên và à, con à, đứng dậy cúi chào sư ông Bảo Trực và cô Duyên ừ. và cô Duyên có cho con một cái hẹn là mùng 8 tháng sau con quay lại đây ừ. cô sẽ sắp xếp cho con và con đã cảm ơn cô Duyên và hai mẹ con con đi về ừ. thì mùng 8 tháng sau thì hai mẹ con con có đến có về, về ừ. chùa ừ. và được à, cô Duyên sắp xếp duy nhất đúng một lần thôi ạ ừ. vâng đúng duy nhất một lần và cái cơ duyên của con cái nghiệp của con bị bệnh tật là trước đây con là chủ một tàu cá vâng chủ một tàu cá và con đã bắt cá thì bắt hết có nghĩa là con to con nhỏ con đều bắt bắt hết không có tha một con nào hết ừ. và đến bây giờ thì uh, nghiệp của con nó mới trổ ra ừ. nó mới trổ ra ừ. vâng thì con nói thật con đứng trước sư phụ con không dám nói nói dối trong tâm con vẫn nghĩ là khỏi cũng được mà không khỏi cũng không sao tại vì nó đã đến cỡ đến như thế này rồi ừ. thì Cần thật sự là ừ. đúng, vâng đúng là như thế con không dám nói sai xong thì con uh, ra về ra về thì cũng bình thường thôi vẫn ngứa bố đẻ con cứ buổi sáng là xay nước ừ, cây lược vàng để thải độc cho con để thải độc cơ thể thì cái bã thì để ngâm tay còn nước thì mình uống thế nhưng mà càng ngâm thì càng loét càng ngâm thì càng loét hai bàn chân hai bàn tay loét hết con không có làm gì được hết những cái sinh hoạt mà ừ. cá nhân của con con cũng không làm được dạ. tự phải mẹ con giúp con dạ. thế xong qua một đêm qua hai đêm thì con vẫn nằm con gãi con không có ngủ nghe gì hết càng gãi cứ gãi đến đâu nước nó chảy đến đâu thì nó lại trổ cái mụn nước lên đến đấy loét hết hai bàn tay hai bàn chân dạ thế xong rồi đến đêm thứ tư đêm thứ năm con không có để ý con thấy con không ngứa nữa con ngủ được thì con cũng chỉ nghĩ là như vậy thôi thế đến sau một tuần thì bắt đầu nó khô nó khô những ừ. cái cái mụn nó bắt đầu khô dần cái miệng của nó vào ừ. vâng con mà ôi mẹ ơi hình như là con <laughs> vâng con con ngủ được rồi có nghĩa là con ngủ có nghĩa là con không bị ngứa nữa thì ừ. ừ. thì là con mới ngủ được ừ. mà đã không ngứa nữa thì thì nó thì nó chắc chắn là nó phải đang chuyển rồi, rồi. vâng thì con cũng cứ thấy như vậy thôi thì ừ. sau sau 10 ngày thì bắt đầu nó khô hết miệng ừ, tất cả các vết lép nó khô hết miệng thì à, sau 10 ngày, sau 15 ngày và sau đến 20 ngày và sau đến 23 ngày thì con khỏi 95% và con con quay trở lại chùa. Con à, cúng dường tam bảo hồi hướng cho hương linh on gia trái chủ của con ừ. và sau 23 ngày thì con quay trở ngược lại Hà Nội làm việc tiếp tục ạ ừ. và sau những lần mà về chùa thì ừ. con thì không con rất hay gặp cô duyên và thật sự là trong tâm con cũng cảm thấy biết ơn nhưng đầu tiên thật sự là đầu tiên trong thâm tâm con luôn tỏ lòng tri ân sâu sắc tới tam bảo tri ân sâu sắc tới sư phụ ừ. vì có sư phụ mới có chùa ba vàng ngày hôm ừ. nay ạ ừ. và tri ân sư ông bảo trực tri ân tất cả các chư tăng ni chùa ba vàng đã cho con được rất nhiều những lời pháp thoại và để con từ đấy trở đi thì con con phát tâm dù không to tát gì hết nhưng con không làm việc ở trên trên Hà Nội nữa. Ừ. Con, con, Hà Nội con chuyển con về đây. Công ty nào? Dạ con ngày xưa con làm một công ty du lịch đường sắt. À, yeah. À? ừ. Vâng, ở Lê Duẩn ấy ạ. Ừ. Vâng, thì con ờ, con khỏi bệnh một thời gian sau thì tự nhiên cái tâm của con không không muốn ở trên trên lên đấy làm nữa tại vì lên ở à. trên đấy làm thì con sẽ không được đi chùa, chùa. Ừ. không được đi chùa ừ. thì con mới bắt đầu chuyển dần công việc và nhà của con về đây à. thì vâng thì bắt đầu từ từ đấy trở đi thì con về chùa đây về chùa và tu tập tại chùa Ba Vàng là được 2 năm rồi ạ à, và con à. vâng con thật sự là cảm thấy đời ừ. mình thật sự là may mắn ừ. khi biết được Phật pháp ừ. khi biết chùa Ba Vàng ừ. khi có sư phụ thích trúc Thái Minh ừ và đã dìu dắt hàng Phật tử chúng con ừ. um, hiểu được Phật pháp ừ. để cuộc đời đỡ khổ hơn ạ, ừ. cuộc đời an lạc hơn. Ừ. Thầy trước mừng cho con, nhưng con có nghĩ là cái bàn tay con khỏi là do Phật pháp không? Dạ, bây giờ thì con, con tin, tin. Sâu, con ừ. con có lòng tin sâu sắc rồi ạ. À. Vâng, con có lòng tin sâu sắc. Này. Vâng. Chính lòng tin đấy con ạ, lòng tin đấy và uh, cái sự tu tập của các con đấy, nó giúp các con chuyển nghiệp được không? cái đức tin sinh ra công đức phước báo rất nhiều dạ vâng ạ thầy chúc mừng con em vâng. chúc mừng con rất nhiều đấy vâng. và chúc trước nó là đét thì trông khiếp lắm hả vâng có nghĩa là ví dụ con còn nói với bạn con là có khi tớ bị ung thư bạn còn có thể muốn đến thăm tớ tại vì nó không bị trổ ra ngoài ừ. nhưng mà bị như thế này không ai muốn gần hết Đúng rồi. Thậm, thậm chí là người nhà con mình nó cũng không dám gần mình ví dụ như ừ. bạn bị ung thư nó ở trong thôi trong nó ở trong thôi nó không có chỗ ra thì ừ. cũng không sao ừ. thì có nghĩa là mình có đau đớn thì là mình tự mình ừ. thôi ừ. nhưng mà cái bệnh này con cũng không biết là bệnh gì nhưng mà con sốc ở trên mạng thì mọi người thấy mọi người nói là tổ đỉa tổ đỉa là vâng, một này rất và, khó chữa vâng mà người ta thường nói là cái bệnh ngoài da ấy không bao giờ khỏi nó chỉ ví dụ đến mùa nào nó lặn xuống xong rồi đến mùa nóng ẩm nó lại trồi lên không bao giờ khỏi nói chung là gần như là sống chung với nó luôn đến khi nào chết thì thôi khổ lắm đấy vâng tôi cũng biết là một vâng. số người bị thế cũng thế khổ xong lắm. rồi là ở trên bệnh viện thụy điển thì người ta ghi là tràm cơ địa ừ. cho ừ. rất nhiều thuốc nhưng mà thật sự là không khỏi ừ. con ừ. cũng không biết làm cách nào hết ừ. uống ngâm càng uống càng ngâm càng loét vâng, vâng con cũng không hiểu là bệnh gì và đến khi biết được pháp của chùa thì thật sự là đời con gặp rất nhiều ừ. may mắn vâng sư phụ chúc mừng vâng. con nhé vâng. con chị ân sư phụ nếu may con đã ấy nhân duyên hôm nay thì sư phụ mới gặp con dạ vâng ạ ừ, thì các con à, kể lại cho sư phụ với mọi người nghe câu chuyện con đấy cũng là một cái màu nhiệm của Phật pháp con ạ vâng đây rồi chuyện của anh nữa à, đấy là những cái rất màu nhiệm thế thì thì uh, sư phụ mong rằng các con ấy, à, tuổi trẻ à, đã có duyên Phật pháp đấy là một cái cái người ta gọi là thắng duyên rất thù thắng con hiểu không phải là cái chuyện dễ đâu trong kinh Đức Phật dạy là cả đời có 20 cái điều khó rất khó để được sinh thật làm người con ạ à, làm người rồi thì rất khó được sinh vào cái chỗ văn hóa gọi là trung tâm văn hóa có văn hóa theo mình lại phải sinh vào cái chỗ mà biên địa tối tăm không có văn minh nha Đấy, rồi được làm người ở cái chỗ có văn hóa rồi mà lại có duyên được gặp Phật pháp là vô cùng khó vâng. thì gặp Phật pháp mà các con lại có được đức tin nơi Phật pháp thì hôm nay là các con được những cái khó rồi đấy mà mình đã được thì sư phụ rất mong các con sẽ giữ vững lòng tin với tam bảo và tinh tấn tu học nhé dạ, nhất là các con là tuổi trẻ như thế này để đấy cả các bạn trẻ ở phía ngoài thế nha gắng là giữ vững lòng tin với Phật pháp vì Đức Phật đấy là con người mà ngài thật sự vì cứu độ chúng sinh con ạ và Đức Phật cũng gọi là bậc đại y vương mà bậc y vương gọi tối thượng thầy thuốc tối thượng không những chữa về tâm bệnh cho chúng sinh mà chữa cả thân bệnh cho chúng sinh nữa con vâng ạ à, thế thì mà gốc của những cái bệnh tật nó đều là do từ cái nghiệp báo của mình nữa rồi cái môi trường sống thế nên nếu mà mình tu tập được chuyển hóa được nghiệp nó cũng chuyển được rất nhiều bệnh tật con ạ Đấy. thế thì hôm nay thì à, thời gian nó không còn nhiều thì trưa nay các con ở chùa ăn cơm đi như cơm chanh vâng, nhé cảm ơn ăn cơm chanh, mấy, mấy chị em ở chùa ăn cơm nhé thì sư phụ uh, cũng rất là cảm ơn các con ngào dạ. đã, đã nhớ tới uh, sư phụ này cái sự giáo dưỡng của sư phụ mà mẹ có nên chúc mừng cũng dường sư phụ sư phụ rất hoan hỉ nhé dạ. Ờ, chị em cố gắng bảo nhau tu học nghe không? làm sao mà dắt dìu thêm được nhiều bạn nữa nhiều bạn trẻ nữa đến với Phật pháp dạ. đấy là các con cũng đền ơn Phật đấy nhé à, dạ. sư phụ chúc mừng tất cả nhé vâng, chúng dạ. con chị ân sư phụ ạ ừ.